cái cả trường hai gây thù chuốc quán và đánh hai triệu hai đây đúng không gây thù chuốc quán cho cái đánh hai triệu nhá em cũng hai triệu thôi ngửa lên càng ngửa đen chín năm tân chín ui lại 10 rồi đây bốn nước phải chống cửa đấy có 500 trăm thôi nhá bốn nước chủ bao nhiêu đây đây mười hai à? bốn 10 vâng. nhân đôi em ạ 10 nhân đôi, 10 nhân đôi à chết mẹ đây đến vòng em này mới qua đúng không em bốc à? ừ. đâu đâu nhà này bốc đây đây đây tôi à đây đây tôi vừa bốc ừ. Ờ. lúc này mới trả cái mà em bốc đúng không 6 triệu luôn ăn chơi nha không sợ mưa rơi nha bốc nhanh lên cái đến anh ờ, à, ờ đúng rồi một cái cho anh thoải mái năm hay chín chín chín đến năm giống nhau chín bảy tám chín đấy chín nhất chín sáu triệu luôn rồi to thế đánh để dỡ chứ hồi nãy mà ghét cái rồi thấy đánh nhà anh bao tiền đây xuống số tiền nhanh hai triệu hai triệu hai triệu sáu triệu ok sáu triệu đấy nhá cái nhận cái nhận cái nhận nào lên cho đỏ nào ba nước cơm rồi chín nước Tịt. Đấy, 9 9 9. 3 rồi. Bao nhiêu đây? 2 2 2. Ba em này. 9 9. À 3 3. 3 1. 6 triệu, 6 triệu. Thua bạc 6 triệu. 6 triệu, 6 triệu. Thôi bùa nhau là. Con bài hộ tôi đây. Đấy, số đỏ lắm. Tôi có cái đánh 3 triệu rồi bắn ra. Ui, ông đánh cho đánh thoải mái, ai có cái đánh thoải mái nha. Đánh 12 triệu Đây cúp đi năm năm nhất năm thế thì đánh thêm triệu nữa nhá cho đánh thoải mái triệu thôi và nặng cái sướng đời à chú ấy nhá đúng rồi nặng cái sướng vàng một tịt ui đây tôi ăn rồi năm nước đây ăn. một tịt ăn cái này ạ đấy năm nước ba triệu ba triệu ăn được bao đây tám Ê, độc hai độc, độc vẩn ui đây nhà này độc một và độc một một một triệu bén quá tôi bốc cái đánh 5 triệu đây ông thích đánh 10 triệu cũng được một triệu bốc cái đánh thoải mái à chín chín chín rồi nhất chín này 5 triệu nhá cá nhận nhá ok tám điểm à tôi ừ. lại một tỷ chín rồi đây bảy ăn nhà này mày ăn được một triệu một triệu đây năm triệu đánh luôn hai ai bốc em gái bốc em gái bốc em gái bốc 5 triệu nha 5 triệu đặt tiền xuống chưa thấy ừ, tiền chưa thấy tiền chưa thấy tiền là chưa nhận 2 cộng 3 bằng 5 ok đúng rồi một cái đi tám nhất tám mươi một đúng không đây tôi cũng đánh một triệu đá với em gái hai triệu chơi không chơi luôn nhận không chơi chơi ra tiền đây ra tiền đây đây đây nhà này bao tiền đây đây một triệu thôi một triệu năm triệu đây bao tiền tôi tung đây cứ bảo cứ bảo đây đây em cứ bỏ anh không chơi tôi tôi không chơi ôi cho con đây đây đánh dứa ra kệ cái đó kệ cái đó tôi đánh cái giữa đây ăn chỗ này còn giờ cái đây đánh cái cái thì được triệu không ăn thua chín điểm ui đỏ thế nhỉ năm nước chết rồi bốn điểm bốn thì chết cả làng thằng tiền sáu điểm đây 5 triệu anh đây này rồi hai triệu đây được một triệu đây tiền của em chưa đây lấy đi không biết lấy tên à? Giờ chê tiền rồi. Ừ. 5 triệu. Thế cả. Triệu rưỡi nhá. Nhiều quá này đến một thẻ. Triệu rưỡi này. Lên vòng ông nấu cái đấy. Thôi. Cái cái xuống tắt tay. Đèn đó. Cho xuống tắt tay. Hai cái cho thoải mái. Thôi, 2 triệu rồi đấy. 5 nhất năm hai triệu. Nhà này đánh mấy? 2 triệu. triệu bỏ ra đánh thì cứ cách đấy đây rồi 8 nước có tiền năm nước 6 nước là đủ ăn cãi rồi năm nước ui một tí ừ. thua làng đây bao tiền thua cả làng Đấy, hai mỗi nhà 2 triệu 2 triệu 911 thì tính cái gì này có cái rồi 3 triệu vào xem nào đặt trước này đây anh bao tiền đây đặt tiền xuống đặt 8, tiền xuống nhận một em đánh bao tiền đấy 2 triệu à, em đánh 2 triệu rồi đẹp rồi bảy tám bốn nước ăn đậm đấy nhỉ ăn to bảy bốn ừ. đây mười ôi ôi ôi hai thành bốn hai thành bốn bốn triệu em ơi thêm hai triệu nữa người ta tròn kìa tròn bà này 4 triệu em bốc cái đấy đánh mấy triệu kìa em bốc cái đấy 8 triệu chơi không chơi đi hỏi cái đi hỏi cái anh nhận hết em bốc cái là anh nhận được, em nha. em xuống tất tay cũng làm sao mà 8 triệu thôi 8 triệu tính 8 triệu ra Đây, 8 triệu Đánh với em gái Đây, anh bao tiền anh? Đánh 2 triệu Gà với em gái 3 triệu Nếu đủ bản lĩnh Mình không dám gà nữa, đủ gà sức tiền đây 3 triệu chơi luôn hết chín rồi đây anh bao tiền hết chín đẹp đấy nhở đây đẹp luôn triệu, triệu. cái này có hai nhà thôi nhá mình với à, em gái nhá nhà kia không vào nhá nhà này không vào với em đúng không ừ. bốn ừ. cụ em ơi em qua bốn không ô ba triệu nhá mấy nhìn đi ôi chín ôi ăn đây nhá đem nhỉ ngon chưa lấy tiền đi may mình không gà chứ ai ai bảo gà cơ bỏ nha thua cả làng thua bốn triệu rồi 8 triệu ai bảo gà 3 triệu 8 triệu để người em ta là tám triệu đấy nhá đánh bao tiền đấy tám triệu, Ui, mơ gì mà đánh to đấy anh nhận ai nhận con bài cái nhận mình giả đi chứ còn cái gì tám 8 triệu nãy giờ được thì ông ăn thua thì ông phải giả mặt nhăn mày nhó làm cái gì thật thế lúc được thì sao không nhăn này thật bây giờ toàn nuôi bà này thôi nuôi được ngày nào bạn năm nuôi. năm là nhất năm đánh 2 triệu đánh với em gái một triệu đen thôi một triệu thôi em gái một triệu Đừng ngoài phát 2 triệu đi Ui 8 nước đánh Đúng em đánh 5 triệu ăn rồi Lên bài rồi Lên bài rồi, không, được đâu Mẹ 8 gì mà may 4. gì ăn được 4 chết Đây, đây anh ăn nhá em gái nhá ờ, Ok Mày không chết Đưa đây 2 triệu Ê, nhà. 2 triệu đầu cá hay cái đánh to lên một hai ba bốn triệu nhá cá nhận không rồi một cá thì phải đánh to to tí 3 triệu nhá lên đỏ là đánh thêm mấy triệu nữa ba đây đánh hai triệu với cái ba cái đánh thêm một triệu là 5 3 triệu, triệu. đánh đi cho các ông đánh thoải mái bốc cái thì đánh như nào cũng được xong rồi chết để kêu 7 đen xì ba nước 8 nước mấy ông có tiền tám nước may mình không đá với em gái hai triệu đâu cái bao nhiêu cái thua à? chết cả là ba ba triệu bao tiền đấy bốn triệu to thế em gái một cái đi em bác bà ừ. lại tám nhá ui thoải mái em ơi à, có như tả lại bán hồi nãy lại 8 nhá. Ừ. Bốc mà đỏ lên thì thêm 5 triệu nữa không được. Đá với em gái 4 triệu chơi không chơi Đến nguyên chơi đây từ từ bốc cái ra em gái một cái kìa bốc cái đã đấy một cái xong xong em thích đá nào đã nào em đá cả làng một triệu át cơ luôn át cơ luôn 4 triệu đây 4 Đến triệu chơi luôn 1 2 3 4 5 6 7 8 đây. Rồi. Một đây nhà một nhà nhất một, đây. À? Một đây, một đây. Mình bốc á cơ mà anh Linh bốc á cơ đẹp như này là mình đánh thêm mấy triệu với cái nữa. Cái làm gì còn lực mà đánh. Có đánh thêm không? Không. Cái làm gì còn lực mà cả. Ui thoải mái anh ơi Đánh đi tôi đá với cái à, với em gái 4 triệu đấy không biết là có đá là cái mấy cái nào không ờ nửa đi Ôi, chết rồi ba nước bán rồi hơn nửa đây mấy nước em gái anh đoán em anh không biết em chắc hai nước chứ anh lấy cái này chứ anh đoán đi ba nước hai nước này nhìn đi mười mười đô rồi tám nhân hai mười sáu rồi <laughs> hai mười sáu nha mười sáu cộng với chỗ này nữa là bao nhiêu cái này không tính mười sáu mười sáu triệu á ừ cái toang mẹ rồi chết rồi làm cái luôn bỏ nha 16 có đủ không <laughs> cho nợ tôi làm cái lên hắn nào à lên lên này làm cái không làm cái mình làm đi em không làm đâu tôi làm không làm đi không làm cái nhà này làm nhá rồi cho đi nào đi tôi làm nhá mười 10 triệu rồi cho nợ 6 triệu nha 10, 16 triệu đấy các bạn. chỗ đủ là 16 rồi ừ. gì Rồi ok không thèm đếm luôn Tôi nghỉ đi